À, xin chào các bạn. À, thì mọi người thường biết đến Môn nổi tiếng với mùa hái táo và dâu. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi hái một cái loại trái cây khác, à, đó là trái prune hay còn gọi là trái mận. Thì nơi mình đang đứng đây là nông trại Verge một cái nông trại mà theo mình thấy là rộng nhất trong số tất cả các cái nông trại mà mình đã từng đi. À, họ sẽ có rất là nhiều cái bàn để các bạn có thể làm đồ BBQ ví dụ như là đi picnic một hai gia đình à, các bạn có thể mang bếp nướng đi và mang đồ để nướng ăn trưa ở đây à, ở đây họ có một cái khu dành riêng cho trẻ em ấy khu vui chơi á rất là rộng thì à, thường năm nào đến mua hải táo nhà mình cũng đi hải táo có năm đi 2 đến 3 lần à, cái xe này ở Việt Nam thì à, sẽ gọi là công nông đầu dọc nói chung là nó gần giống với cái xe đấy nhìn giống như là đang ờ, đi tị nạn hay ha um, uh, thì uh, ở đây họ tỉa tót và trong vườn khá là đẹp vườn khá là sạch sẽ cái nông trại này thì ngoài trồng táo và prune ra họ còn trồng rất là nhiều các cái loại khác ví dụ như là ngô lê hay là hiện nay thì ngoài prune với lại táo ra thì họ cho hái cả raspberry nữa à, đây là một vài các cái con vật mà nông trại họ có nuôi như là dê vịt hoặc gà các bạn nhỏ khi tới đây thì có thể feed được mấy cái con này đây đây là trái prune này dịch ra tiếng Việt thì nó là mận nhưng mà thực ra nó cũng ờ, cái vị nó hơi hơi giống mận thôi chứ nó cũng không giống mận ở Việt Nam lắm cho mọi người thấy không nó sai chưa màu rất là đẹp còn nguyên phấn nha mọi người Rồi. nhưng mà kinh nghiệm của mình là khi tới đây là nhìn thấy quả nào còn nguyên phấn thì mình mới ờ, mè hái hoặc là mới ăn nhé <laughs> để tránh cái trường hợp là người khác họ đã chạm vào ấy tức là cái quả nào mà nó còn nguyên phấn thì tức là chưa có ai chạm vào thì mình có thể ăn tại chỗ luôn đó trời ơi nó sai cho mọi người nó sai lắm luôn đấy mà cái màu nó rất là đẹp <laughs> năm nay là năm đầu tiên mà nhà mình đi hái prune cũng là năm đầu tiên mình biết đến là có cái vườn để hái tại vì mỗi năm thì thường chỉ đi hái táo thôi nhìn đã chưa prune này ấy, thì nó có cái vị hơi chua chua hơi ngọt ngọt những bạn nào mà thích ăn um, kiểu là ăn vặt á thì sẽ rất là hợp chấm với muối ô mai của Việt Nam thì sẽ rất là ngon hoặc là các bạn khi mà mua về nhiều các bạn có thể làm mứt hoặc là xấy khô thì à, cái trái prune này nó sẽ làm cho cái quá trình tiêu hóa của các bạn nhanh lắm đấy nhá <laughs> ăn mà ngồi trên xe rất là nguy hiểm hoặc là ví dụ như là các bạn có thể sấy khô để lại một ít để dành cho năm sau trong trường hợp hết dịch mà muốn đi Cuba cái này mang phòng bị đi Cuba rất là phù hợp luôn tại vì đồ Cuba ăn nó hơi khó tiêu thì phải ăn kèm với cái quả prune này nó sẽ <laughs> rất là dễ tiêu hóa đó mọi người nhìn thấy sướng chưa ôi nó, nó sai mà líu díu vào với nhau ấy họ sẽ không tính phí vào cổng khi mà các bạn đến các bạn muốn hái cái gì thì họ sẽ đưa túi và họ tính tiền trên cái túi thôi thì một túi prune này ấy, thì là 20 đô 20 đô thì nó cũng tương đương với cái túi mà các bạn hái táo ấy nhưng mà ở đây thì hái táo họ lại không đưa túi mà họ đưa một cái thùng một cái thùng táo cũng là 20 đô thì hôm nay nhà mình vừa hái prune vừa hái táo táo thì hiện tại mới đang là đầu mùa táo nhưng cái vườn táo này có vẻ như là nó cũng rất là đặc biệt nó nó chín khá là nhanh khá là sớm Thông thường mùa hái táo ở Montreal là tháng 9 tháng 10 cơ Đó các bạn nhìn thấy thích chưa Táo này mà được đóng thùng mang về Việt Nam thì hết sảy con bà bảy ha Táo này nó cũng có cái vị chua Nói chung mấy cái loại táo ngon thì không thường ở bên này họ không thể cho đi hái đâu <laughs> Hái mấy cái loại uh, phổ biến thôi Nó hơi có vị chua chua khi các bạn hái thì các bạn lưu ý là thường ở nông trại họ sẽ đánh dấu mỗi một cái nông trại họ sẽ đánh dấu ví dụ như là và cái thân cây ví dụ như màu đỏ thì nó là một giống cây khác màu xanh hoặc là màu hồng nó lại là một giống cây khác một giống táo khác đó đó ví dụ như cái cây này thì mình không biết là hơi confused vì nó đánh dấu cả màu hồng màu đỏ thì không biết là nó cái giống gì thì cũng không biết mình chỉ biết là táo ăn được và đây là thành quả của nhà mình à, một thùng táo và một túi prawn à, thì một thùng táo này là 20 đô và cái túi mận này cũng là 20 đô à, thì ở đây họ cũng có bày bán một số các cái sản phẩm mà họ làm từ các cái nông sản của cái, cái à, nông trại này ví dụ như là giấm táo uh, siro rồi là mứt hoặc là đây là có một vài cái bánh xà bông á xà phòng á Ờ, buổi đi chơi của nhà mình đến đây là hết rồi à, hy vọng video sẽ giúp các bạn có được những cái ngày đi chơi cuối tuần thật là vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo